Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời, Vi để trở lại ở đây À, hôm nay thì Vi không có để sẵn tủ cho mọi người chọn ha Thì mọi người thấy ở đây Vi có một cái hũ nến rất là to Cái hũ này thì nó nặng hơn nửa ký lận Và Vi cũng chưa đốt nó lên ngay Tại vì Vi muốn là Vi sẽ có ba cái dòng chữ ở đây ba cái chữ ở đây này mọi người thấy không? Chữ phát này, chữ hốt, chữ lốp Thì mọi người hãy nhìn vào cái chữ này và chọn cho mình một chữ nha Và nó sẽ tương đương với một tủ bài à, Hôm nay chọn hơi đặc biệt tí xíu ha Ờ, đó nè phát nè hot lớp như thường lệ thì tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những cái bộ bài để sử dụng trong video vi được bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha và hôm nay chủ đề của mình sẽ hơi đặc biệt một chút xíu mình cũng xin được giải thích một chút về cái chủ đề này hiện tại cũng đã 3 năm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ nói chuyện với mình cả kiểu như là không không bao giờ có một cái cơ hội nào đó để đường hoàng tử tế mà có thể nói trước mặt là à em thích anh em để anh lâu như vậy rồi các kiểu con này điểu đó cho nên là uh, <laughs> nghĩ nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy bây giờ khi mà xã hội càng lúc khi chúng ta càng bận chúng ta càng trưởng thành lên á thì không phải có những cái điều chúng ta kiểu như là chúng ta rất muốn nói nhưng mà không có dịp để nói hoặc là chúng ta sẽ không có một cái lý do nào đó cụ thể để mà mình bày tỏ cái tình cảm của mình cho nên á tự nhiên khi mà vi trải qua cái, chuyện đó xong á vì rất là có động lực để mà làm cái trả bài này và đó là lý do tại sao chúng ta lại có cái tiêu đề như hôm nay ha là bạn có bỏ lỡ ai không và cái người đó muốn nhắn nhủ gì đến các bạn thì nếu các bạn tò mò là có ai đang thầm thương chậm nhớ mình mà mình đã bỏ lỡ người ta rồi nha kiểu như là ừ, mình không hề hay biết gì đến sự tồn tại của người ta luôn á thì các bạn có thể xem tiếp video này theo thì mình phải mở cái hũ nến này ra đã trời cái hũ này nó nó cứng trời ơi là vất vả mới mở nắp ra được ok bây giờ mình đốt nến lên nè Ok bây giờ mình sẽ đưa tụ một đi ha mình sẽ rút một hơi ba bộ bài oracle để nói về người mà các bạn đang bỏ lỡ nha tổng quan về cái người mà các bạn bỏ lỡ các bạn có bỏ lỡ ai không no is order từ bộ Whisper of Love à, Nori Ủa hoài niệm quá ha, tụ này hoài niệm ghê Rồi và một lá cuối cùng từ bộ Whisper of Healing Đã có Scanet Rồi cái tụ này à, Mình à, chưa có hỏi kỹ về Tarot nhưng mà mình rút tới đây á nếu mà các bạn hỏi mình là um, có ai bạn đã từng bỏ lỡ ai hay không chắc chắn là mình thấy là có nhưng mà đã lâu lắm rồi các bạn không có gặp lại người này à, mình không biết là các bạn đang nghe trả bài này là các bạn bao nhiêu tuổi và các bạn còn đi học hay là các bạn đã đi làm rồi tuy nhiên á những cái lá bài đã nói cho mình biết á, là các bạn đã từng có một cái khoảng thời gian rất đẹp với người này cái thời gian mà các bạn nghĩ là mình trong sáng nhất mình đơn thuần nhất mình không có tạm niệm gì hết lúc đó mình là một đứa trẻ mình là một cái gì đó còn hồn nhiên ngây thơ và bạn bạn và họ đều vô u lo với nhau và từ những cái lá bài này á, mình có thể khẳng định là bạn và họ xem xem tuổi nhau Ờ, kiểu như là không có cách nhau lớn quá nhiều tuổi có thể là thanh mai trúc mã cùng trong sớm nè kiểu như là bạn bè trong sớm chơi chung với nhau nè rồi cùng nhau đi học rồi có thể là học chung lớp từ lớp mầm kiểu như mầm non hả cho đến lớp 1, lớp 2 thì mình thấy hai người có một cái khoảng hành trình với nhau và cái khoảng hành trình này kéo dài rất là nhiều nha có nghĩa là các bạn đã là những ở đây mình không có rút được cái những cái lá như là spat love hay là uh, bad life relationship này kia cái kiểu nhưng mà mình thấy được một cái một cái chặng hành trình các bạn đã biết nhau từ những cái kiếp trước rồi và kéo dài đến kiếp này các bạn là những cái linh hồn và những uh, những cái cá thể mà có một cái mối liên hệ từ những cái kiểu giống như là các bạn đã biết người này từ lâu rồi đó kiểu như là trong qua nhiều kiếp á các bạn có thể nếu mà không là người yêu thì có thể là bạn bè hoặc là đơn thuần là kiểu như tương tác với nhau qua nhiều kiếp kìa và trong cái này họ vẫn như vậy thì cái hình ảnh này nè uh, nó cho mình biết là các bạn biết nhau rất rõ mình từ những kiếp trước và cùng với nhau đi một cái hành trình dài và họ họ đến trong cuộc sống này á là gặp bạn và gặp bạn để dạy cho họ cái biết cái cách là như thế nào để yêu một người à, cái thay vì bạn bạn gặp họ để bạn biết cách yêu một người đúng không nhưng mà cái người này gặp bạn á, là để để họ biết được mình yêu một người này như thế nào và cái tình cảm này rất là chân thành nha cái tình cảm mà họ nghĩ là uh, họ sẽ dành hết cho bạn tình cảm như là gọi là tới tình đầu hả ừ khi mà mình coi cái những cái lá bài này á, thì mình cảm giác như là có thể là bạn là mối tình đầu của họ và cái Chris Man và signature này các bạn thấy một khu rừng rất là đậm đạp một khu rừng rất là nguyên sơ vừa có một cái gì đó rất là ban sơ nó rất là đơn thuần và nó cũng có một cái gì đó rất là hoài niệm và mình thấy là hai người có vẻ như là lâu không có gặp nhau rồi cũng không có tương tác và thậm chí là trong cái tư tưởng của các bạn không hề có sự xuất hiện của người này luôn kiểu như là các bạn biết à trong sớm mình quen bạn đó bạn nam đó cao vậy đó vậy vậy vậy vậy mà nói chung là bạn không ấn tượng như mấy có thể là bạn đã đi làm bạn đã không gặp người này lâu rồi cho nên những cái ký ức đó những cái hồi ức đó nó không còn tồn tại trong đầu của bạn quá nhiều nhưng mà cái người này á cái cái tình cảm họ dành cho bạn là một cả một khu rừng một cái khu rừng rất là uh, nhiều cây cối rất là đậm đạp nó rất là trù phú và nó cũng thậm chí là mình thấy nó nó nó như kiểu một khu rừng mà sau một cơn mưa ấy, mọi người nó có một cái gì đó nó hơi ẩm ướt một chút à, một khu rừng đó nó hơi nhiều tâm sự ấy đây là cái cảm xúc của họ về về về, về bạn ha à, tiếp theo ở đây mình chúng ta có last Kenneth thì ở đây các bạn có thấy hình ảnh của một ờ, chàng trai trẻ và được một cái cây tặng cho đúng không thì cái lá bài này nó rất là liên kết với câu chuyện mà nãy giờ mình nói với mọi người ha là cái người này đã gặp bạn từ trước đó rất là lâu rồi thì đã có một cái câu chuyện ờ, từ ờ, thở ban sơ hai người đã biết nhau từ rất là sớm từ những cái thời trước thêm những cái kiếp trước nữa chứ không phải mới đây và khi mà họ gặp bạn trong cái thời thơ ấu thì cái cái lá bài này nó nói là khi mà các bạn gặp nhau hai người có những cái cảm xúc rất là tốt những cái gì đó rất là chân thành và nó mộc mạc nó nó hồn nhiên nó nó giống như là một sự chi kỷ cho mọi người à, một cái tình bạn một cái tình cảm gì nó rất là đẹp đẽ và thú vị và khi mà họ nghĩ về điều này á, thì họ họ cảm thấy là giống như là mình có một cái hồi ức rất là đẹp và không bao giờ quên điều đó cả à, <laughs> mình không biết là à, bây giờ là họ còn có thích bạn hay không một lát mình sẽ coi tarot nhưng mà à, những cái lá bài nó nói bạn là một cái gì nó rất là đơn thuần nó nó mang là một cái cảm giác rất là yên bình à, có thể là nó hơi bỏ ngỡ một chút nó hơi hoài niệm một chút xíu nhưng đây là một trong những cái cung bậc cảm xúc mà họ phải đi qua trong cuộc đời giống như là các bạn lớn lên thì các bạn sẽ từ từ biết biết biết đứng nè biết nằm biết ngồi gì đó rồi bạn, các bạn sẽ sẽ phải ờ, từ lúc mà các bạn có thể nghe thì đó các bạn hãy nói được đây là những cái giai đoạn của cuộc đời ha và bạn là một trong những cái dấu mốc cái giai đoạn đó trời ơi mình coi cái tụi này mình thấy dễ thương quá à. nói chung là hai người có một cái mối liên kết rất là lớn ha không biết là hai người có thành đôi về, về sau hay không nhưng mà mình nghĩ là bạn đã bỏ lỡ một người rất tốt như vậy đó người mà các bạn nghĩ là các bạn đã gặp từ rất là lâu từ hồi bé hồi họ kiểu như là kiểu như là bạn bạn nghĩ là bạn bạn biết họ nhưng mà không có đến nỗi là à à um, kiểu như mình có ấn tượng sâu sắc này kia kiểu á thì ờ, đây là một người như thế một người rất là yên bình rất là nhẹ nhàng và không có để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhưng mà cái cách mà họ nhìn về bạn là một cái gì đó rất là đơn thuần rất là dễ thương rất là yêu chiều và thậm chí có phần mộc mạc nữa trời tụi bạn này dễ thương ghê ok thì mình sẽ coi tarot nha mình sợ là cái tụi bạn ngày hôm nay nó sẽ hơi dài đó mọi người cho nên mọi người à, hãy thông cảm cảm như mình sẽ nói cố gắng là mình sẽ nói gọn một chút nói nhanh một chút nói nốt những cái gì mà mình cần nói thôi <laughs> à, hôm nay mình sẽ dùng bộ bài này đây là bộ Innominative để nói về những cái ký ức à, của họ có vẻ như là bỏ lỡ thì tức nghĩa là không kịp nói rồi hoặc là là, là là là à, nói chung mình sẽ coi câu chuyện từ họ nha chúng ta có đời hermit wow một lá bài rất là tâm sự ngay từ đầu tiếp theo là sáu kiếm ồ oh. Dạ. yeah. hai gậy chúng ta có 9 xu và ôi trời mọi người ơi mọi người thấy sáu cấp không mọi người thấy sáu cấp không mọi người hồi nãy mình có cái lá the skin á là cái lá đó nó rất là liên quan đến ký ức tuổi thơ luôn và bây giờ mình lại có sáu cấp Sáo cấp là một cái gì đó nó mang cái tính thờ thơ ấu, hồn nhiên tri kỷ, một cái gì đó rất là trong thành một bạn một cái tình cảm nó rất là giản đơn và thú vị chứ mọi người. À, ở đây mình có những cái lá bài ha. Mình à, mình biết tại sao mà họ bỏ lỡ bạn rồi. Không phải là họ ghét gì bạn đâu và họ vẫn luôn giữ cho cái cái tình cảm và cái suy nghĩ một kiểu ký ức về bạn trong một cái trạng thái là uh, bạn rất là tốt và tuyệt vời và là cái gì nó rất là dễ thương, rất là đơn thuần trong sáng. Giống như khi mà mỗi lần họ nghĩ với bạn á, họ sẽ mỉm cười, họ sẽ nói là uh, hồi, hồi nhỏ tôi biết yêu sớm lắm à, ờ, tôi biết ờ, tôi biết cảm nắng tôi biết rung động trước một cô gái một anh chàng dễ thương mộc mạc có có một cái gương mặt ưa nhìn à, ở trong xóm hay là ở gần nhà hay ở trong lớp nhưng mà cái lý do mà tôi bỏ lỡ hoặc là tôi tôi để lỡ người ấy là một trong hai à, rời đi khỏi cái chỗ đấy chẳng hạn như là bạn chuyển lớp nè bạn chuyển trường nè bạn chuyển nước ngoài ở hoặc là họ phải chuyển đi nói chung là vì một cái khoảng cách địa lý á, thì người này đã phải rời xa các bạn ha thì ở đây mình có lá the hermit nè cái người này á, phải gọi là họ khá là ngậm ngùi mà rời đi á thì mình nghĩ cái người mà rời đi nhiều hơn là họ có nghĩa là khi mà bạn đang học sau đó họ chuyển đi rồi sau này hai người không còn có quá nhiều ký ức về nhau nữa cho đến khi lớn lên gặp lại cũng không biết phải là người đó hay không tại vì khi mà chúng ta gặp á là còn nhỏ còn bé bây giờ thì đã lớn lên rồi cho nên cũng không biết là người đó cao to mập ốm như thế nào tính tình có còn dễ thương đơn thuần chất phát nữa hay không thì đã trở nên giận dữ rồi nói chung là trở nên hậu báo cáo trùm vậy đó <laughs> ok trời tụi một tụi một rồi cái gì đó rất là nít trời ơi mình mình cảm giác được một cái năng lượng mà mình nghĩ là uh, cái người đó phương nghĩ như vậy nó hết sức là nhẹ nhàng luôn á mọi người chỉ là nói chung là cái lý do mà hai người bỏ lỡ nhau á uh, thì có vẻ là do um, vị trí địa lý là một do hoàn cảnh á nói chung là một người phải rời xa khỏi một người kia cho nên mới chia tay và cái lá này á nó có vẻ như là ở hiện đại á, thì họ đã cảm thấy rất là ổn định và họ luôn nghĩ về bạn trong một cái trạng thái rất là niềm nở rất là vui vẻ có nghĩa là nói chung là duyên của mình tới đó nó cạn thì thôi à, vẫn là những cái gì đó rất là đẹp đẽ rất là dễ thương rất là chân thành với nhau thôi chứ cũng không có uh, mong mỏi gì nhiều nữa nói chung là một cái cảm xúc nó rất là nhẹ nhàng tuy nhiên là mình nghĩ là họ vẫn hơi tiếc khi mình giống như là họ họ biết là họ hơi tiếc khi mà họ nghĩ đến bạn tuy nhiên là nó không có quá nặng nề ha và hiện tại họ vẫn sống rất tốt họ họ vẫn rất, sống rất là tốt tự nhiên mình bị líu lưỡi <laughs> và cái lá chính xu ở đây cho mình thấy hiện tại thì có lẽ như là họ vẫn độc thân và nếu mà họ không độc thân nữa thì trong trạng thái của chính xu chính đã là họ vẫn là một người có thể lo cho cuộc sống của mình rất là tốt và cái cuộc sống hiện tại nó khá là im đềm nó khá là trơn tru và một người có thể làm chủ được cuộc sống của mình đây đây là trạng thái của họ nha ok bây giờ mình sẽ hỏi xem là bây giờ họ còn tình cảm với bạn hay không nha hay không với mình thấy bạn bỏ lỡ người này đó à chúng ta có lá bốn xu ôi hai cúp nè mọi người yes. rồi cái nộp quanh cái nộp pentacle <laughs> và 10 xu Yay mọi người ơi Mọi người có gặp lại người này hay không Mình à, xin câu trả lời của mình là có nha mọi người các bạn sẽ gặp lại nhau nhưng mà không phải là hiện tại bây giờ à, mình thấy bây giờ thì họ cũng giống như bạn thôi à, bạn này nằm trong một cái phần ký ức của họ tại vì họ có tình cảm với bạn mà à, bạn có nói chung là bạn sẽ xuất hiện trong cái tâm trí của họ là à cô nàng đó anh chàng đó là mối tình đầu của tôi và đó là một cái chuyện đó rất là đơn thường và dễ thương nhẹ nhàng à, đúng rồi thì nhưng mà hiện tại thì hai người vẫn chưa gặp lại nhau đâu mình thấy cái đá bốn xu này nè có vẻ như là bạn và họ đều có những cái cuộc sống riêng của mình và hai người cũng có liên quan như thế nào hết đó ờ, bạn thì cũng bận và họ thì cũng bận vậy à, hai người ờ, thậm chí thì mình nghĩ họ sẽ không có nghĩ ừ. đến việc mà gặp lại bạn luôn các bạn cũng vậy giống như mình đã nói là bạn là một cái người trong cái trạng thái bị động hơn là à, bạn không hề biết đến cái sự à, bỏ lỡ của người này có nghĩa như là à, bạn không có biết là họ thích bạn à, cả hai đều ờ, tồn tại song song và cứ thế phát triển cuộc sống của mình ừ, và cái người này mình nghĩ thì giống như là họ vẫn có một cái gì đó rất là chân thành và xuất phát từ nhỏ như mọi người thì mày nghĩ khi mà hai người gặp lại nhau thì khi mà hai người đã lớn tuổi rồi hai người đã trong một cái trạng thái nó mở kiểu như là nó nó nó nó chín chắn và nó trưởng thành hơn trong trạng thái của vua gậy và vua su à, mình không biết là vua gậy vua su ở đây là ai có thể là bạn là một người à, phóng khoáng nè cởi mở à, là một người thích học hỏi là bạn có thể kiểu như là bạn thích tung tăng bay nhảy đây đó và họ có thể là một người um, có thể như là đã thành đạt đã có công việc ổn định và có cái nói chung là có tiền đó mọi người à, đó mọi người thấy um, kinh Pentacle thì vua Su thì lúc nào cũng đại diện cho sự chín chắn, sự ổn định và sự trưởng thành và rất là thịnh vượng giàu có ha thì các bạn cứ theo cái trường hợp của mình mà thay đổi thôi nhưng mà mình đã nhấn mạnh lại một điều nha là khi hai người trong trạng thái của vua vua vua Su và vua gậy uh, là chúng ta đặt ở một cái giai cấp cao nhất của nó mọi người trong cái trạng thái tần số tốt nhất thì chúng ta mới gặp lại nhau và mình nghĩ có vẻ khi mà hai người gặp lại thì hai người cũng đã già rồi uh, song song ở đây á, thì từ hai lá bài này mình thấy có vẻ như là một người thích đi và một người thích ổn định thì giống như là cho đến đến một lúc nào đó thì cái người chạy đi luôn luôn chạy đi sẽ tìm đến chỗ của cái người ổn định ở một chỗ giống như là uh, em cứ đi đi em cứ làm những gì em thích rồi một ngày nào đó em mệt rồi em có thể tìm đến chỗ của anh Ừ. tự nhiên một ngày đẹp trời, một cái gì nào nó nó rất là tuyệt vời, nó rất là vi diệu đưa hai người đến gặp với nhau ha. Và chúng ta sẽ có 10 xu ở chân cuối. <laughs> Trời đây là điều mình thích nha mọi người. À, nói chung là đây sẽ có một cái happy ending. À, mình nghĩ là bây giờ các bạn không hề biết đến người đó luôn. Và thậm chí là các bạn sẽ hỏi, trời đất ơi, ai vậy trời? À, nhưng mà mọi người có thể liên tưởng đến hình ấu của mình. À, mình nghĩ à, khi cái trả bài này ra thì các bạn tụ một nè, mình nghĩ các bạn cũng hơi bận Các bạn cũng có cuộc sống của mình và khá là à, hối hối hả thậm chí là mình thấy khi mà lá bốn xu này đây á thì cái trạng thái của các bạn lẫn họ đều là những người hướng nội và thích giữ cho mình những cái cảm xúc riêng không có thích public không có thích phô ờ, trương ra cho bất kỳ ai hết nói chung là ai cũng có cảm xúc riêng của mình có những chuyện khó nói thì khá là hướng nội ha ờ, nhưng mà hai tâm hồn thuộc về nhau những cái gì thuộc về nhau nó sẽ nó sẽ tìm về với nhau ờ, hồi nãy mình thấy cái lá get it order mọi người từ cái lá whisper blob thì ở đây mình có hai cấp nữa thì có vẻ như hai bạn có một cái năng lượng xuyên claim á có một cái gì đó nó sẽ thu hút nhau có thể là tách xa nhau một thời gian nhưng sau đó hai người sẽ gặp lại nhau và nhận ra nhau ờ, mặc dù là hai người đã già đi rồi hai người đã không còn trong cái trạng thái thờ thờ ấu nữa nhưng mà đây vẫn là những cái hình ảnh mà mình nghĩ là hai người có cái hành trình riêng của mình từ cùng nhau lớn lên cùng nhau ờ, trưởng thành rồi sau đó đi tách thai nhau nhưng rồi sau đó gặp lại nhau đây là một cái gì đó rất là tuyệt vời mọi người một cái chương cưới á thì nếu mà hai người gặp lại nhau á hai người sẽ có một cái happy ending ha một cái khu vườn nở rộ một cái gì đó rất là trù phú nó rất là mỹ miều và xinh đẹp á à, trời ơi tụi này thích quá à rồi. Ok, bây giờ một đặc biệt nhất ở trong cái tủ bàn ngày hôm nay á tại vì mình biết là các bạn đã bỏ lỡ rồi cho nên các bạn sẽ không biết là mình đã bỏ lỡ bao nhiêu người thì trong cuộc sống của mình á không phải là mình cứ có gặp một người thôi đúng không mọi người đó cho nên là mình đã chuẩn bị thẳng một cái hũ ở đây cái hũ này thì mình đã ghi tên à, cái chữ cái để mình có thể gợi ý cho các bạn là các bạn đã bỏ lỡ những người có thể là có cái tên chữ cái ở trong cái tên của người đó đó mọi người có thể ra à, đây mà giờ à, giảm thử nha nhưng mà mình chỉ bóc random thôi đó cho nên mọi người cứ uh, cứ tra đại uh, nội dung của cái trả bài vẫn là quan trọng nhất cho mọi người à, chúng ta có chữ n nè đó mình bóc đại thôi nha không có giới định số hàng số lượng số lượng chữ c đấy đó để cho anh dễ nhìn nha chữ b đấy. Ngọc hả? Cường, Phong, Phú à, <laughs> Chữ T nha mọi người Không nghe mình có duyên với chữ T lắm Và <laughs> chữ O Đây mình à, nhắc lại nha mọi người có thể bông màn hình để đọc O là T N C B chữ này là chữ B phở mọi người đấy đấy rồi đây là tụ 1 nha rồi chào những bạn tụ 2 những bạn đã chọn chữ lốp nha ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ rút ba lá Oracle để xem là cái cái tổng quan về câu chuyện của bạn với họ nha. Tại sao mà hai người bỏ lỡ nhau nha. Ở đây chúng ta có The Her of the Master. Wow. Oh. Mình lại thấy một câu chuyện đó mọi người ơi Trời ơi hôm nay kiểu như mình Mình dạt dào, mình hưng phấn nha mọi người Kiểu như là nhiều năng lượng Oh, what the fuck? Wow. Ôi giời. Đây một lá từ bộ uh, Whisper of Healing. Người bảo hộ. Wow. Mọi người ơi, mình có cảm giác như là Renzone ập đến mọi người à, Cái tụ này, thấy từ cái lá quýt bò blog là mình đã thấy cái mùi Renzone rồi Các bạn hít bạn, có như cái người mà bạn thân của các bạn á Các bạn đang bỏ lỡ người bạn thân của mình á ừ, Mà không biết là cố tình hay cố ý thôi nè mọi người thấy không cái người này vẫn luôn xuất hiện xung quanh bạn nè các bạn là đứa trẻ đang ngủ và họ là ở trên này họ là thiên thần nè họ sẽ là luôn là người giám hộ và an ủi cái giấc mơ của các bạn đây và chúng ta lại có lab garden cái người này luôn luôn là người xung quanh các bạn xuất hiện khi các bạn cần và sẽ sẽ là người mang đến cho các bạn cảm giác an tâm tuyệt đối tới nỗi các bạn sẽ luôn nghĩ là cái việc mà họ ở bên bạn á, là một cái gì đó rất hết sức là hiển nhiên và các bạn nghĩ là điều đó là bình thường và các bạn không hề tạp niệm gì đến cái chuyện yêu đương hết cái ngày đó cái người này xuất hiện trong cuộc đời của bạn nó nó hiển nhiên giống như vậy là buổi sáng là mặt trời phải lên đó mọi người cái cách nghĩ của các bạn về người đó là như vậy đó và mình thấy cái tình cảm của họ dành cho bạn á thì mọi người thấy không ở đây chúng ta có waterfall là một con thác một cái gì đó rất là mãnh liệt rất ào ạt nhưng mà bạn biết thác á thác thì nó sẽ nó sẽ chỉ có ở trong những cái khu rừng những cái nơi mà nó hơi hơi hẹp hơi kín thôi và những cái con thác uh, mà những cái nơi núi rừng sâu như thế này á thì nó sẽ rất là mạnh mẽ đúng không mọi người thì cái tình cảm của họ dành dành cho mọi người cũng giống giống như vậy đó có thể là cái tình cảm đó nó rất là dồi dào nó rất là mãnh liệt và mình thấy cái tình cảm của họ dành cho bạn mà trong cái trạng thái của sự giám hộ của sự bảo bảo là gì bảo bảo bọc như thế thì phải cần một cái sự kiên nhẫn và cần một cái tình yêu thương rất là lớn luôn và ở đây á khi mà cái lá cái thác này rớt ra mình nghĩ là họ đã chôn giấu cái điều này hết sức hết sức hết sức kỹ lưỡng các bạn phải lội đèo vượt suối thì các bạn mới thấy được cái con thác này các bạn mới có thể thấy được cái tình yêu này và mình thấy nha cái điều này là cái điều mà họ muốn muốn các bạn lơ đi họ cố tình cố tình muốn các bạn không biết cái điều này tại vì cái người này á, có một cái nỗi sợ rất là lớn các bạn có thấy không cái hình ảnh của tất cả những cái lá bài ở đây đều đều đều nói một cái gì đó nó rất là mơ hồ và các bạn biết rõ ràng là có một cái gì đó có một cái người luôn tốt với mình nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ nghĩ là cái người này là người tốt và cái người này có tình cảm với mình thậm chí khi mà các bạn hỏi họ mày có tình cảm như đến tao không thì họ sẽ liền lắc đầu và nói với các bạn là không nghĩ sao mà tao thích mày vậy tao gặp mày là cái của nợ <laughs> mình mình có cảm giác bạn và người này rất là thân ha một cái cái sự thân thiết mà nó nó hiển nhiên luôn á mọi người nó mang cái tính mà mọi người nghĩ là giống như là chân ái không phải chân lý mọi người kiểu như là buổi sáng là mặt trời sẽ lên và giống như là một cái gì nó rất là bình thường đó kiểu như là cứ phải như vậy ừ mọi người sẽ mặc định cho là như vậy nhưng mà mình nói rồi con suối này cái tình cảm của họ là một cái con suối tồn tại trong một cái nơi hiểm trở một cái gì đó nó có một rừng đậm nó có một cái gì đó nó rất là dày đặc ở bên ngoài một cái gì nó rất là to lớn nó nó che đậy cái tình cảm này cho nên là mình thấy cái người này nha mình thấy họ che đậy rất là tốt cái cảm giác đó luôn cái tình cảm nó nó rất là giàu dạt nhưng mà rain zone nha mọi người mình nghĩ là các bạn sẽ không biết cho đến khi coi trả bài này ừ. à, ok mình sẽ coi là họ có cái câu chuyện bây giờ họ có suy nghĩ với các bạn không nhưng mình thấy là hiện tại là các bạn đang tương tác với người này mọi người có thấy cái lá bài này không cái lá bài này một anh chàng kê đi những chiếc ly của mình ở dưới tầng hầm một cảm xúc mãnh liệt bị che giấu bị lấp kín ờ, 7 cấp ba kiếm trời ơi buồn quá vợ tụ này đúng là um, khi mà mình crush một người mình đơn phương một người các bạn có thể nghe cái bài ờ, điều buồn nhất của cây đinh á nhất là bạn thân ha sợ anh biết sợ anh không biết muốn anh biết là anh không biết điều buồn nhất là là anh biết là làm như không biết <laughs> ba gậy trời ơi đấu tranh khủng khiếp ha vì tất cả những cái cảm xúc của họ họ không có thể hiện ra bên ngoài với bạn á cho nên ở đây mình không có một cái lá mà chờ arcana nào hết mình chỉ rút được những lá minor arcana thôi những cái lá phụ thôi à. và cho cái người này người ta giấu kỹ á các bạn biết lý do tại sao không tại vì xung quanh các bạn có nhiều sự lựa chọn họ thấy các bạn có nhiều sự lựa chọn lắm và những sự lựa chọn nó tốt hơn họ rất là nhiều à, bạn có thể tìm được một ờ, một một một anh đẹp trai hơn một cô nàng giỏi giang hơn xinh đẹp yêu chiều hơn ừ, mình thấy là họ họ thấy là các bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ừ. không phải là họ nhưng mà lại họ lại không cam tâm với điều đó đúng là cảm giác khi mà mình thích một người nó sẽ rất là lộn xộn và rất là mâu thuẫn với mọi người rõ ràng biết là mình sẽ không có cửa đâu nhưng mà trong tâm mình lại luôn thốt lên cái câu là biết đâu được biết đâu chừng nó cũng thích mình thì sao nhưng mà mình thấy cái điều này nó nó đã tồn tại lâu rồi tới nỗi mà họ quen với cái điều đó họ nghĩ là thôi cứ ở bên cạnh bạn cứ cứ thấy bạn nhìn bạn mỗi ngày là vui rồi cái tình cảm mình nó đang tồn tại luôn nha mọi người nó đang nó đang xảy ra từng phút từng giây trên cuộc sống này luôn khi mà họ đang còn thở họ đang còn còn tồn tại trên cuộc sống này đó là một cuộc đấu tranh nội tâm và nó chưa bao giờ ngừng lại hết mọi người nhưng mà họ họ họ, họ kiểu như là họ ổn cái điều này họ nghĩ là được ở bên cạnh bạn nó quan trọng hơn là um, là, là là là là phải hơn thua được mất là phải nói với bạn là à tao thích này mình thấy có một cái mũi kiếm rất lớn giận ở trong tim của họ và cái lá ba gậy này ở đây nhiều lần họ đã định uh, ờ, bườm rồi họ đã thấy bạn quen hết người này tới người kia rồi họ đã đã đã đã đã, đã đã cũng như là an ủi rồi họ cùng bạn đi qua rất nhiều những câu chuyện rồi các bạn có thấy một người đàn ông nhìn ra mấy con tàu ra khơi ngoài đây không thì họ giống như vậy đó họ thấy các bạn yêu đương rất nhiều người các bạn có rất nhiều mối tình và thậm chí cả họ cũng vậy nha họ cũng cố thử cho mình quen những người khác họ họ cũng cho mình có cơ hội với cô A cô B cô C hoặc là anh anh A anh B anh C gì đó nhưng mà sau cùng mấy hai người vẫn dính lấy nhau vẫn vâng. trời ơi mọi người ơi cứ mở mọi người ờ, mở youtube lên hay là ờ, video ờ, google gì đó mọi người cứ mở cái bộ phim Renzon mà mọi người xem đi ha cái tình trạng này nó y chang như vậy luôn á tại tại sao mà thích nhau nhưng mà lại không nói là được nhờ mà mình cảm giác như là hai người vẫn sẽ đu bám lấy nhau trong suốt một thời gian dài ok bây giờ mình sẽ hỏi thôi hai người sẽ có tương lai với mọi người không Ê, hai người sẽ có tương lai với nhau hay không nha Ê. Ừ với tình cảm mình max luôn luôn là hiện tại người này đã có một rất nhiều tình cảm với mọi người rất nhiều à, chỉ cần họ còn sống họ còn tồn tại trên cõi đời này thì à, hai người à, cái người này vẫn sẽ còn thích bạn còn yêu bạn còn còn có rất là nhiều tình cảm với các bạn ha à, mọi người ơi mặc dù là mình đã coi video youtube được một năm rồi à, mình cũng đi coi bài cho khách nhiều rồi nhưng mà mình vẫn sao <laughs> rất bài mọi người <laughs> 9 xu mười quách quách mười cúp bảy xu có nha mọi người trời hôm nay năng lượng mình đang cực kỳ phẫn mình đang mình đang mình đang hết rất happy như mọi người hôm nay là một ngày rất là nhẹ nhàng mình đi làm và mình không quá cực mình không cần phải đi học nói chung là rất là nhẹ nhàng rất là vui vẻ với mình Ê, mình rất là vui luôn ấy à, tự nhiên vui quá <laughs> Ê, um, mình thấy khi mọi người đủ buồn đủ cô đơn đủ thất vọng với thế giới ngoài kia thì mọi người sẽ tự nhiên nhận ra được họ à, mình thấy hình như là có vẻ như là các bạn cũng đã đôi lần thắc mắc hỏi về bản thân mình là ô mình có thích cái thằng bạn của mình không mình có thích con bạn của mình hay không mình mình mình thấy là các bạn sẽ tự hỏi bản thân mình như vậy thì phải chúng ta ở bên nhau lâu như vậy nhưng mà cái hóc môn à, hóc môn hóc môn tình cảm nó lại không trỗi dậy đó. thực ra mình nghĩ là mọi người quá tin vào người này thôi à, các bạn nghĩ là à, có vẻ nhà ở bên nhau lâu vậy mà không có tình cảm mình làm sao mà mình có thể yêu đương với nó cho được đó ở đây chúng ta có lá ba kiếm nè các bạn không tin vào cái cảm xúc của mình kiểu như nó nó nó nó luôn hiện diện và nó luôn xuất hiện cho các bạn trước mặt các bạn mỗi ngày cho nên các bạn luôn nghĩ là không mình chắc chắn là không thể nào có trạng thái như người này bạn còn quen hàng khối người nữa cơ mà làm sao mà có được và các bạn cũng dĩ nhiên cho rằng cái người này không hề thích các bạn luôn nha mình mình tin chắc là các bạn tin như vậy và hai người vẫn cứ đối tốt với nhau thôi vẫn cứ cùng nhau đi ăn cùng nhau đi chơi cùng nhau nói chuyện cùng nhau làm cho con bò đó thì mọi thứ nó vẫn sẽ diễn ra mỗi ngày ừ. chính xu vẫn là hai cái thể độc lập không liên quan với nhau ừ. nhưng mà mình thấy mình có 10 khớp ở đây ờ, có vẻ như câu chuyện này á nó sẽ kéo dài lắm thì hai bạn mới đến với nhau được ở đây chúng ta có lá bảy xu nè có vẻ như cả hai người cần có nhiều cái sự vun đắp nhiều hơn nữa phải tin tưởng vào cái tình cảm của mình nhiều hơn nữa cần thể hiện ra nhiều hơn nữa thì nó mới có cái cái lá 10 10 cốc ở đây nha mình đã nói là có điều ừ, ở đây cái bế mà nói cái câu nói mà mình nói là nó có một cái điều kiện nha mọi người là các bạn cần tin vào cái cảm xúc của mình là mình thật sự biết là à mình có tình cảm với nó hay không đó cái đó thứ nhất là bạn hỏi bản thân mình trước là mình có thích cái thằng bạn con bạn của mình hay không tiếp theo là nếu mà các bạn thật sự thích các bạn cũng chắc là nó thích mình thì hãy chủ động hơn hãy thẳng thắn với nhau hơn tại sao có thể ở bên nhau hiểu rõ nhau thích nhau làm cái gì à, thấy thấy nhau lúc xấu nhất lấy nhau cũng lúc đẹp nhất mà tại sao lại không cho nhau cơ hội để mà nói rõ cái tấm lòng cái nói rõ cái cảm xúc của mình đó là mình thấy cả hai đang thiếu một cái sự thành thật với nhau á cho nên là khi mà ở đây cái lá 10 cấp nó nói với mình đó là hai bạn thật sự có tiềm năng mọi người hai người sẽ trở thành một đôi một đôi rất đẹp thậm chí là đi xa hơn một gia đình và những đứa trẻ mình nghĩ nếu mà hai người lấy nhau á hai người sẽ không bao giờ lo đến chuyện ly dị đâu tại vì đã ở với nhau một thời gian dài rồi thấy hết thói hư tật xấu với nhau rồi tin tưởng nhau quá hiểu nhau quá rồi cho nên nó là nếu mà lấy về nữa thì chẳng qua nó chỉ là cái mặt hình thức thôi à, bây giờ lấy như là bạn đời nha hơi bị hơi bị chuẩn chỉnh luôn á đó. đó cho nên là hai người cần thêm một chút gia vị nữa cần thêm nhiều yếu tố nữa thì mới đủ ở đây mình nói là có thể nha nhưng mà hai người cần phải phát hiện điều đó nếu không là chúng ta chỉ có cái lá lá kiếm này thôi bạn sẽ không bao giờ tin là họ có tình cảm với mình và các bạn cũng không tin bản thân mình có thể có tình cảm với người đó luôn ở đây mình thấy cả hai bạn vẫn vẫn đang đặt cái tôi của mình lên nhiều quá một người thì suy nghĩ là người kia nếu mà mình nói tình cảm cho người đó biết á, thì cái người đó sẽ bỏ chạy còn cái người còn lại thì lại nói là ôi trời cái nó ở bên mình lâu như vậy nó không có nói gì với mình hết mà mình cũng không cảm xúc gì nó chắc chắn là mình không có tình cảm với nó đâu đó cho nên là nếu mà các bạn coi tới đây các bạn không thích các bạn hãy quay xe và có thể né nó ra được rồi đó biết tình cảm vậy thì cứ xuôi theo dòng đi tại vì người ta muốn mình thoải mái mà còn nếu mà các bạn cảm giác như là mình có tình cảm với nó thì hãy vun đắp đi hãy thả thính nhiều hơn đi hãy nhưng um, mà hãy hành động đi đã ủ bài á nó thúi á <laughs> ok đó là tụ bài ờ, rất chi là uh, mờ ếm của tụi hai nha trên tình bạn với tình yêu nha mà nói chung là mọi người cứ mở phim Renzo lên coi đi tình cảm y chang cái tụi trong cái phim đấy và bây giờ mình sẽ đến một cái mục rất là đặc biệt trong chi tiết ngày hôm nay để mình sẽ coi mình sẽ xác định kỹ coi là cái người mà các bạn bỏ lỡ có những cái tên nào ở trong này các bạn có thể lấy thêm thông tin thôi nha mọi người chứ mình không nhất thiết là phải y chang như vậy cái nội dung của cái trả bài vẫn là quan trọng hơn ở đây mình có chữ C nè ở đây là chữ Q hả chữ Q uhm, Quỳnh Quốc ở đây chúng ta có chữ J à, có thể là người nước ngoài nữa ờ à, hổng này mình để cho mọi người hình như có nhiều người nước ngoài cho comment video mình lắm uh ừ -huh. khá vui chữ E hả chữ C Q Y đó đó tại vì sợ mọi người bỏ lỡ mọi người không không biết là ai thôi cho nên là mình đã cẩn thận mà làm thêm cái hũ này nữa hơi cùi một chút nhưng mà vẫn mong là mọi người sẽ <laughs> có thêm nhiều thông tin hữu ích không để lỡ ai trong cuộc đời đấy rồi ok đó là những mẹ tụ hai nha mẹ tụ ba là những bạn chọn cái lá lốt này nè hy vọng là tụ ba cũng ngon cũng cho ngó ra khoai chứ hai tụ còn lại rồi dưới thấy sẽ đốt ba lá oracle từ ba bộ bài khác nhau đi in the reason and dream of the future đó là xanh à ui ủi à, những bạn tụi ba không có bỏ lỡ ai hết ờ, các bạn các bạn không có bỏ lỡ ai hết và các bạn là một người rất là kiểu như là rất là tin tưởng á ừ. ở đây uh, mình mình thấy á, các bạn không có quá tập trung vào những cái chuyện mà nó xa vời thực tế chẳng hạn như bạn không phải là một người mơ mộng các bạn không phải là một người um, kiểu như làm các bạn không quá sống cho tương lai mà các bạn cũng không đối hoài nhìn vào quá quá khứ các bạn quan trọng cuộc sống hiện tại của mình như thế nào mình mình cảm thấy ra sao và các bạn luôn có một cái tâm ngôn là mình sẽ không bao giờ để lỡ hoặc là mình sẽ phải hối hận bất kỳ một cái điều gì hết cho nên bạn sẽ luôn sống chính hiện tại và bạn sống rất tốt bạn như một cái chú hổ này nè các bạn rất là điều luyện uhm, bạn bạn rất là tin tưởng ha các bạn có thể làm việc một mình rất là tốt là các bạn dũng mãnh các bạn kiểu như là bạn, bạn từng là là một người rất là bản lãnh á các bạn có thể tự đứng trên đôi chân của mình các bạn uh, có thể tự đi một mình rất là tốt uh, và những cái người thích bạn hay là những cái người mà uh, bạn thích bạn sẽ đều biểu lộ biểu lộ đó hết hoặc là các bạn sẽ cố gắng để biết cái điều đó và sẽ thể hiện một cách tương tương xứng với điều, cái cái điều đó như vậy chẳng hạn như là bạn thích ai các bạn sẽ luôn biểu lộ và bộc lộ và các bạn cũng rất là tôn trọng cái đối phương của mình cho dù họ muốn đi cùng bạn hay là các bạn họ không muốn đi cùng bạn thì các bạn đều tôn trọng họ tại vì cái tình cảm ấy thì chúng ta không có kiểm soát được là mình sẽ thích ai tại vì cái ở đây mình sẽ có một cái sự ngẫu nhiên lắm tại vì mình sẽ không biết tại sao mình hết cái người đó nhiều như vậy thì ở đây cái tụ ba khi mà các bạn thích ai đó các bạn sẽ bày tỏ các bạn sẽ cho người ta biết về cái điều đó và nếu mà người ta thích bạn lại thì tốt rồi nhưng mà nếu mà người ta không thích bạn thì các bạn vẫn rất tôn trọng và các bạn rất vẫn rất là lịch sự và rời đi còn nếu trong cái trường hợp mà bạn biết có một người nào đó thích mình mà mình không mình không có tình cảm với họ thì bạn cũng rất là ờ, rất là là cụ thể có thể là bạn sẽ từ chối luôn hoặc là bạn sẽ cho người ta biết là à, mình không có thích hoặc là nếu bạn thích thì mình sẽ trực tiếp đáp lại luôn nói chung cái cái cái, cái cuộc sống của những bạn tụi ba là một là thích hai là không thích chứ không có cái chuyện bỏ lỡ ở đây Ừ. cái cuộc sống của những bạn tuổi ba mình cảm giác như là các bạn cũng không có giao tiếp quá nhiều các bạn không có một cái vòng tròn quan hệ rộng á hoặc là các bạn là một người rất hướng nội hoặc là các bạn rất thích làm những cái công việc mà một mình các bạn thấy mà mình sẽ làm vậy tốt hơn khi mà mình ở một mình như cái chú sói đơn độc này vậy đó nhìn hơi cô đơn một chút nhưng mà bạn cảm thấy thoải mái với cái điều đó ờ, và đây nè có nhiều lúc các bạn cũng hơi buồn các bạn cảm thấy mình à, là một gì đó rất là nhỏ bé giữa cái vũ trụ giữa cái thế giới mình mong ba la này nhưng mà cái điều đó nó không đáng sợ và cái việc các bạn à, bạn rất rất thực tế có nhiều lúc chỉ là thỉnh thoảng mình là con người thì mình sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc của mình mình vẫn sẽ có lúc mình hơi buồn mình hơi tủi thân nhưng mà cái điều đó nó không đáng sợ và ở đây cái lá sale lớp này ở đây á các bạn biết bản thân mình nằm ở đâu và các bạn đặt cái giá trị tinh thần đó lên trên mức cao nhất các bạn sẽ có cách để để chữa lành những cái vết thương lòng của mình để có thể so chịu được cái đứa trẻ bên trong của bản thân của mình à, chẳng hạn như hôm đó các bạn gặp những điều không vui các bạn sẽ có cách để tự trấn an mình mà tự các bạn tự té các bạn sẽ tự đứng dậy và khi bạn gặp niềm vui cũng vậy cái niềm vui của các bạn các bạn sẽ tự chiêm nghiệm nó các bạn sẽ tự thấm nhuần nó chứ bạn không có phô trương mà không có thể hiện nó ra bên ngoài quá nhiều nói chung cái cuộc sống của những các bạn tụ bá mình thấy là các bạn thiếu cái sự giao tiếp và các bạn ở trong cái thế giới của mình khá là nhiều cho nên có vẻ như là không có nhiều người tiếp xúc các bạn và cũng không có ai bỏ lỡ các bạn luôn và các bạn cũng cố gắng nhiều nhất có thể là các bạn sẽ không bỏ lỡ ai trong cuộc sống này ừ. đó, đó. nói chung là tụi bài nó hơi chiêm nghiệm một chút ha nhưng mà đây vẫn là một cái tụ bài mà mình cảm giác như nó khá là giống mình đó mọi người tại vì uh, mình không phải là một cái người thích uh, kiểu như là mình mình khá là nói nhiều á nhưng mà về cái cách xử sự của mình á thì mình lại uh, kiểu như là mình không có thích có quá nhiều người trong cuộc sống của mình á thà là ít nhưng mà chất lượng <laughs> ok bây giờ mình sẽ đến với những lá tarot nha giá bài tuổi tuổi ba thì nó sẽ hơi đặc biệt một tí Đấy, tại vì các bạn sẽ không có cái người các bạn các bạn bỏ lỡ nhưng mà mình vẫn sẽ rút mở những cái tarot từ bộ Illuminative để mình xem là um, ở đây cuộc sống của các bạn có cái gì đặc biệt hay không chúng ta có lá tám xu ha các bạn đó là một người rất là chăm chỉ và các bạn có những cái mục đích mà những cái uh, chăm ngôn thống của riêng mình à, các bạn ờ, không phê phán ai và các bạn cũng không có giao tiếp hoặc là cũng không có đến gần ai để cho người ta phê phán các bạn các bạn một mình ở trong cái thế giới của mình và các bạn thấy rất, rất là ổn với điều đó à, ở đây có một cái à, một mình thấy một cái hình ảnh của một người làm một cái việc gì đó mà có thể như là bạn làm ờ, công việc về sáng tác và um, nói chung là các bạn sẽ làm một mình các bạn thôi ở đây chúng ta có lá đầu quên này các bạn thấy là uh, mình hoàn hảo mình vui vẻ mình một mình nó thấy là ổn cái tụ này nó không có giống như cái tiêu đề video lắm nhưng mà các bạn cứ nghe, nghe đi ha tại vì uh, quan trọng là um, ừ, tụ bài của mình năng lượng của mình thì cứ nghe thôi chúng ta có hammering thôi chúng ta liên tục có những cái lá về sự ổn định mọi người các bạn cảm thấy như là mình ok và mình không có bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì hết mình cân bằng giữa cảm xúc và lý trí ừ. The World đây là một cái sự trọn vẹn mà các bạn cảm thấy là ôi như cái này cũng không không có sao đâu không ai thích mình thấy càng tốt nếu mà mình bỏ lỡ ai đó thì cũng khá là phiền cho họ và mình cũng hơi phiền đó tại vì nếu mà mình thích ai mà không bỏ lỡ ra mình không nói ra thì mình sẽ mất lắm mình sẽ không về mình sẽ không ngủ ngon nói chung là bạn này là một người khá là bộc trực á à, mình thấy con trai hay con gái thì cũng khá là đậm tính và ít nói à, mình thấy các bạn cũng không thích giao tiếp quá nhiều bên ngoài à, có thể là từ lúc các bạn sinh ra các bạn lớn lên các bạn đi học các bạn đi làm các bạn đều kiểu như hơi mờ nhạt một chút nhưng mà các bạn cảm thấy hoàn toàn thấy ổn với điều đó mình yên bình mình cảm thấy vui vẻ mình cảm thấy trọn vẹn thế là đủ rồi à, và như vậy mình đối với một cái người mà ít nói và quan sát nhiều hơn như các bạn á là một người rất là tin tưởng ha ở đây chúng ta có lá đầu word các bạn thấm nhuần các bạn tin tưởng các bạn hiểu biết à, nhưng mà hơi lặng lẽ một chút hơi kiệm lời một chút ừ. ôi cái tụi bài nó nó hơi tự nhiên nó không có liên quan lắm nhưng mà wow để mình xem sắp tới coi câu chuyện tình yêu của bạn sẽ như thế nào nha để mình à, xem câu chuyện tình yêu của những bạn tụi ba đi à, cái này là bonus tại vì nó không liên quan đến cái trả bài ngày hôm nay lắm chúng ta có Queen's Rose các bạn vẫn sẽ khó tính và vẫn sẽ cầu toàn à, thiên về logic nhiều hơn à, bạn su vẫn cứ tập trung vào cái thế giới của mình ừ, mình sống tốt của mình là được rồi đã đét <laughs> mình lại thấy một cái dấu hiệu tích cực từ lá đét nha mọi người để thêm mình được ôi <laughs> wow giống như mình mong rồi đó ok ok và cuối cùng là space word yay um, tính à, cái tụ này á mình à, mình sẽ nói cho mọi người là cái thời điểm mà mọi người độc thân sẽ kết thúc thôi rồi à, mọi người cũng sẽ có người cho mình nhưng mà mọi người sẽ không yêu đương hẹn hò gì đâu mà mình thấy là đùng một phát mọi người cưới luôn mọi người kiểu như là đến tuổi là mọi người nghĩ là ôi yêu đương gì tầm này nữa cưới bà cho rồi cũng mà ờ, cũng cho có với thiên hạ lắm cũng cũng cũng sân si cũng này kia nọ với thiên hạ lắm ờ, thì cưới thì cưới chứ chứ làm sao muốn sao là sao ờ, mọi người cứ cứ đến ép quá thì bây giờ mình phải cưới thôi <laughs> nói chung là bạn sẽ kết hôn với một cái người mà các bạn không nghĩ đến ờ, cái người này với bạn cũng sẽ có một cái nét gì đó tương đồng với nhau cũng sẽ hơi kiệm lời nói chung là các bạn sẽ có một cuộc sống hôn nhân ở đây chúng ta có lá vua su này cái lá này nó nói về cuộc sống hôn nhân ha thì nó lại ra thuận nữa cho nên là mình chắc chắn là cái cuộc sống độc thân của mười chắc chắn cũng sẽ một lúc nào đó một cái thời điểm nào đó nó sẽ kết thúc thôi um, và ở đây cái lá spiritual mình nghĩ là các bạn sẽ tiếp tục độc thân và vẫn như thế khá là lâu, nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ kết hôn ha. Và cái người này á thì cũng sẽ mình mình mình không thấy quá nhiều những cái thông tin về những người này, nhưng mà mình thấy là cái người này cũng sẽ kiệm lời giống như bạn vậy đó. Tại vì chúng ta có last hậu hậu hậu kiếm ở đây thì có vẻ như là họ cũng thích vòng môi như các bạn à, hình như hôm nay cả ba cặp từ tụ 1 đến tụ 3 thì mình không thấy cái sự chênh lệch về tuổi tác quá nhiều có vẻ như là người này cũng gần gần chạc tuổi các bạn và họ cũng kiểu như có một suy nghĩ tương tương như bạn à, chỉ là hơn nhau một chút ừ, cả tánh lại người nửa cân thôi gì đó thì, thì họ cũng sẽ kiểu như là thực tế cho bạn ờ cưới thì cưới đến tuổi thì cưới thôi ờ, cũng cũng cũng không có yêu đương gì quá nhiều à, nói chung là các bạn sẽ có một cuộc sống hôn nhân cũng sẽ có một cái người cùng bạn đi cùng bạn làm uh, những cái chuyện um, um, trong đời sống hôn nhân thì <laughs> bị kiểm lời mọi người đó thì uh, các bạn cũng sẽ có một cái kiểu à, mối quan hệ à, gia đình mà nó nó giống như bao người khác nó không có quá uh, ờ, sâu bồ nó không có quá đặc điểm nói chung là các bạn sẽ có một cái gia đình riêng của mình nhưng mà mình nói là có thể các bạn vẫn, vẫn sẽ đơn thân độc mã trong một cái khoảng hành trình dài nhưng mà đến khi mà các bạn kết thúc cái điều đó là các bạn sẽ đùng thôi các bạn là có gì đình luôn chứ các bạn không có yêu đương gì nữa nói chung là các bạn à, mình nghĩ là uh, phải cần có một cái người nào đó hoặc là họ đến đúng lúc đúng thời điểm họ tưới mát và họ kiểu như là họ cho các bạn thấy cuộc sống này còn nhiều màu sắc hơn thay vì những cái màu trắng và đen như các bạn đang cảm thấy hiện giờ đó <laughs> tủ lớp mà sao ngộ ha ta mình thấy hơi hơi cục mịch hơi khô khan một chút hơi hơi kiểu giống như đã đắm chìm trong thế giới riêng của mình đó thì tụ ba thì mình cũng sẽ rút những cái chữ cái trong tên của cái người đối phương các bạn nha để coi mốt các bạn cưới cái người nào coi có tên cho nó không cái này là gợi ý thôi nha mọi người à, mình nhấn mạnh lại là chủ đề cái nội dung của tụ bài á nó vẫn là quan trọng hơn những cái chữ cái này nhưng mà mình vẫn sẽ rút rồi tụ ba chắc nhiều người chọn nhỉ quá trời chữ luôn nè hai bắp luôn nha tụ be thì hơi ngắn ở đây mình có chữ z nè chữ z zero mọi người chữ z uhm. tiếp theo là thép nhỏ viết không phải à, chữ u rết của mình tên rết của mình đây chữ g L Trời ơi, tụ, tụ, tụ, tụ ba mà mọi người có thể bao màn hình để xem nha Tại vì nhiều chữ quá rồi, hy vọng là mọi người có những phút giây thư giãn vào ngày hôm nay với mình nha. Thì uh, như thường lệ, nếu mọi người có bất kỳ những cái kêu ca, những cái à, cảm thán nào thì mọi người cứ để lại comment ở bên dưới, mình sẽ đọc và Thả Tim à, Chúc mừng chúng ta đã có một năm bên nhau trên kênh youtube của mình nha Thì à, mình à, à, mình nhớ là cái video đầu tiên là mình đăng vào ngày 22 tháng 4 năm rồi à, 22 24 gì đó tháng tư năm rồi thì năm nay à, bây giờ thì có thể là mình sẽ đăng sớm hơn vài ngày nhưng mà nói chung là mình vẫn muốn cảm ơn mọi người à, có mọi người thì mình mới có động lực làm những chuyện tích cực hơn không về thì giống như mình đã chia sẻ từ những cái video trước là không như mình hơi cản mất một chút xíu mình có khá là nhiều chuyện trong công việc mà mình cảm thấy nó không có suôn sẻ mấy thì cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và để lại những cái comment tích cực mình à, cảm ơn mọi người nha còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đi bye bye mọi người with my time.